Anh muốn em nhìn thẳng vào mắt những thằng tia em và nói good day Anh muốn mỗi giờ mỗi phút mỗi giây bên em đều là good day Checker, no Anh say và mê, yêu và may sneaker Anh không ngại đập chậu cướp hoa bởi anh muốn tình yêu mình cháy hừng hực như sneaker. Một lại nhìn thấy ánh mắt của em sao không vui thế thằng mồ côi bắp cứ đã đôi đi đáng thương mê mề người đẹp mà chẳng biết vô biết cơn coi anh xin bế bê ngay em về xăm con xe ngầu cho em đi phượt mau lên em anh ông mau lên em anh nhớ mau lên em đôi mắt đã chưa chất yêu em thương đầy cơ random my mind hiu giúp một điều gió nhà anh chiều nhìn bọn em vượt thoát mi mèo no baby Nếu không tốt thì đốt đi baby Anh sẽ đi mua xăng rồi mua luôn bật lửa tặng em đồ bảo hộ baby Vì anh tức khi thấy em khóc Và anh chỉ vui khi thấy em cười Chỉ muốn tiến đến đập vào mặt thằng nhóc Bởi chính nó khiến em quên đi nụ cười Em hãy lau nước mắt tô lại son Lên xe anh mình đi dạo vài vòng Mang sticker đến Impact Con Bữa tiệc âm nhẹ sẽ khiến face Từ bực tâm thị phi bước lại gần bên anh Holy shit, damn it Em đã buồn như vậy bao lâu rồi Mạng phép Anh muốn được một lần cùng em rồi Kể từ bây giờ Tất cả những muôn phiền hãy kể cho anh nghe Và em nên học cách say no với tất cả những thằng em không care Baby girl let's do it Nếu nói nhanh lướt không phanh Em bên anh à Bởi vì anh là rất môi mà níu giúp một điều giữa nhà anh chiều nhìn bộ em vẫn hot mi mèo no oh, oh, oh. oh.